ngày từ sáng ta đi cùng nhau và lòng anh đã hứa yêu em dài lâu chưa thấy đồng nghĩa anh cho em buồn để ước quanh đôi tờ này ngày một khi đã hứa xin anh đừng quên rằng từ nay chỉ có mỗi riêng mình em đã như là giấc mơ bên anh là lòng đã yêu anh hơi người nhớ không em bao nhiêu ngày tháng qua tình đôi ta đã trong nhau qua thiết tha lòng anh hứa sẽ mãi mãi không đổi thay và con tim chỉ biết yêu em nói đi em em yêu chỉ có anh Nguyện trên môi em trao anh những khúc ca Từng ngày qua bên nhau chắc em nhận ra Rằng anh đây chỉ có em thôi Chuyện tình yêu ta mãi như buồn lại ướt hoen đôi bờ mi ngày một khi đã hứa xin anh đừng quên rằng từ nay chỉ có mỗi riêng mình em đến khi đã giấc mơ bên anh đã lòng đã yêu anh hơi người nhớ không em bao nhiêu ngày tháng qua tình đôi ta đã trong nhau quá thiết tha lòng anh hứa sẽ mãi mãi không đổi thay và con tim chỉ biết yêu em nói đi em em yêu chỉ có anh nguyện trên môi em cho anh những khúc ca từ ngày qua bên nhau em nhận ra rằng anh ấy chỉ có em thôi